Trân trọng kính mời quý khán thính giả đón xem Paris by Night 127 với chủ đề Kỷ niệm 35 năm Paris by Night phần 2 sẽ được phát hành vào giữa tháng 12 năm 2018. Ngoài phần ca nhạc và hài kịch đặc sắc, Paris by Night 127 đặc biệt gửi đến quý khán thính giả những chuyện kể, những nhạc cảnh và những vũ điệu nặng tính dân tộc với trang phục truyền thống nhưng đầy nét sáng tạo chắc chắn sẽ làm ngạc nhiên mọi người về sự huy hoàng lộng lẫy và mới lạ của sân khấu. Đến với Paris by Night 127 để chung vui với đại gia đình Thúy Nga sau chặng đường dài 35 năm đóng góp cho văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại. Paris by Night 127 món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất của mọi gia đình Việt Nam. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kinh mời.